Úc và Iran và Qatar Việt Nam thì trong cái bảng đấu này là Việt Nam là đang à, yếu nhất nha anh em thì được à, trận này Iran được à, dự đoán rất là mạnh thì anh em cũng thấy à, cái thành tích của hai đội gần nhất thì thằng Qatar anh em thấy trong 10 trận gần nhất thằng Qatar chỉ có thắng được một trận trước uh, à, Comunidat thì với cái tỷ số 1-0 lên sân nhà của mình còn trong khi đó thì anh em thấy U20 à, Iran thì anh em thấy U20 Iran đang có cái phong độ cũng rất tốt nha nè trong 7 à, trận gần nhất thì Iran đã thắng 3 trận và để thua 4 trận thì trên giao mới 3, 3 trận giao hữu gần đây thì anh em cũng thấy à, Iran đang có cái phong độ rất tốt nha thắng hai trận và để thua một trận trước Jordan thôi Thì theo thông tin mình biết thì cái đội hình của U20 à, Iran này à, có rất nhiều cầu thủ trẻ đang đá rất là hay tại các câu lạc bộ ở châu Âu nha anh em. Thì cái bảng đấu này Iran đang rất là mạnh thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có cái đội hình chính thức mà còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra là Còn đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là U20 Iran chấp với 0,5 và tài xỉu 2,5 thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo um, kèo trên được nha là kèo U20 Iran chấp 0,5 và anh em vào cái mã kèo tài 2.5 cho mình nha. Thì cái trận này mình dự đoán U20 Iran sẽ ăn với cái tỷ số là 20 hoặc 21 nha anh em thì anh em có thể đánh trên mà anh em lót là cái mã kèo tài nhiều khi nó ra cái dự mã tỷ số là hai điều thì anh em còn ờ, đỡ thua hơn nha. Thì anh em có thể đánh kèo trên mà anh tài vào cho mình cũng được nha. Còn đây là cái bản kèo thực tế mà mình cho anh em xem nha Hiện tại là U20 Iran đang chấp với cái mã kèo là 0.5 bằng 86 nha anh em Thì hiện tại cái trận đấu này là không đá đến sân nhà của đội nào hết nha anh em Đá tại sân của Uzbekistan nha anh em Thì U20 Iran được báo chí nói là đã... Ừ, tập trận đấu từ hồi đầu tháng 2 rồi anh em thì hiện tại nay mới qua chuẩn bị qua đầu tháng 3 thì U20 Iran đã hội quân đã gần một tháng rồi để chuẩn bị cho cái mùa giải này à, mùa giải U20 châu Á này nha anh em thì anh em có thể tin tưởng vào U20 răng này anh em vào cái mã kèo U20 răng đang chấp à, với mã kèo 0.5 được nha và tài xỉu thì 2.5 à, anh em có thể vào mã kèo tài và hiệp 1 thì anh em cũng vẫn nằm mã kèo trên chấp 0.25 nha anh em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 hiện tại mình cũng nghĩ một thời gian bây giờ mình mới quay lại nhận định thì có nhiều anh em đã mất liên lạc với mình nếu mà anh em nào mất liên lạc mà thoát ra nhóm đội thì anh em cứ liên lạc lại cái zalo của mình là 0937072613 để mình có thể đưa anh em vào nhóm của mình chơi lại nha còn anh em nào mà chưa có đăng ký bên nhóm mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua zalo của mình hoặc là telegram kèo bóng hai lúa Zalo của mình là 0937072613 để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký và đưa anh em vào nhóm chơi lại kèo nha.